Robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót. yeah. Bên em đến ngày mai Chỉ cần em thay tốt Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai Và rồi ngày đầu anh gặp được em Cảm thấy thời gian cứ như ngừng động Để má ửng hồng em xin như mộng Thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại Cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai Anh chưa nghĩ phải say nắng một ai Nhưng khi gặp em chẳng phải nghĩ lại Và khi có em về chung một nhà Có bao nhiêu nhỏ hai quả thi tha Có anh bên cạnh em tìm đâu xa Real love ở đây em tìm đâu xa Người tốt như anh em tìm đâu ra Ông tơ bà nguyện kích tình đôi ta Cuối cùng thì bao nhiêu năm tháng làm việc vất vả của mình Mình cũng đã mua được một ngôi nhà rất là to rồi mấy bạn ơi Mấy bạn hãy nhìn đây Đây chính là một ngôi nhà 2 tầng gồm 4 phòng vô cùng rộng rãi Và ở bên cạnh kìa các bạn hãy nhìn đi Ở bên kia mình còn đậu thêm một chiếc xe Mercedes siêu xịn nữa bạn ơi Đây chính là chiếc xe mà mình mới vừa mua được đó anh em ơi <laughs> Hello anh em, xin tự giới thiệu với mọi người Tôi là Phong Cận Năm nay tôi 20 tuổi là một nhân viên văn phòng Tính tình của tôi á, thì cũng hậu đậu một chút khá là hiền lành nên là rất là hay bị bắt nạt ờ. tuy tôi hơi nhát gan nhưng mà cũng được cái là đẹp trai mà đúng không mọi người <laughs> nói vậy thôi chứ đến giờ tôi vẫn cô đơn một mình sở thích của tôi hả đó chính là kiếm tiền tiền và tiền cuối cùng thì mình cũng đã làm được rồi mình đã có được nhà xịn xe xịn rồi <laughs> bạn đang làm gì vậy phong ủa Sao tôi mới vừa nghe giọng của ai ngầu quá vậy ta Hình như là chào phong nhá chào phong <laughs> ủa chào cay gì đây vậy phong à, tôi hả à, tôi đang à, đang livestream à, khoe nhà mới <laughs> nhà mới đẹp không đẹp không à nhà mới à nhà Đúng mới rồi. nhưng mà đây nhà của tôi mà ừ ừ thì ờ, nhà của ông nhưng mà ừ, nhà của ông mà chẳng lẽ tôi bạn thân ông rồi tôi mượn nhà ông tôi livestream xíu không được à? mượn nè mượn mượn mượn tào lao tào lao còn đây á là ông bạn thân chí cốt của tôi tên là Kairon năm nay 18 tuổi cũng là nhân viên văn phòng tính tình thì khá là hài hước dễ gần giống y chang tôi luôn á nhưng mà tôi đẹp trai hơn mà đúng không <laughs> chỉ khác có mỗi cái á, là Kairon đã có bạn gái rồi sở thích của Kai á là ca hát Ông có biết là cái nhà này của tôi mới mua tôi chưa kịp khoe nữa bây giờ ông khoe mất tiêu luôn rồi Hai cái ông nội kìa ờ. Làm gì mà ồn ào quá vậy hả Ủa Ồ Hello Simmy Ồ ờ, oh, Hello Phong Cái người mà có cái giọng đáng yêu vừa rồi đó mấy bạn Đó chính là mèo Simmy Cũng là bạn gái của Kairon Năm nay 20 tuổi Sở thích á, thì không cần nói nhiều đâu Nói chung trên đời này cái gì dễ thương là bà Sim bà thích hết á <laughs> <laughs> Tính tình thì hòa đồng Rất là tốt bụng Mỗi tội là suốt ngày cứ bắt nạt ông bạn Kairon của tôi hoài Tại ông Kai cũng sợ bà Sim này lắm à, Ủa mà khoan Ê Kairon Tính ra hồi nãy tôi bảo ông đi mua tà tưa cho tôi mà bây giờ còn chưa đi hả? Ông muốn chết không? Hả? Trời ơi, cay quên, cay quên. Trời ơi, để để để cay đi mua trà sữa cho Sim liền nè. Ngồi ờ, đi nhanh lên, tôi tôi đói quá trời của đất nè, đưa đây. Trời đi rồi, đi rồi. Ê, ê, mua mua trà sữa đúng không mua trà sữa thì phải là qua bên nhà tôi rồi nhà tôi bán trà sữa mà xíu ngon luôn đi qua đây qua đây trời trà sữa đây đã pha xong rồi đây đấy hai ly trà sữa cho Kairon đấy rồi uống đi Ôi, trời ơi trà sữa dạo này lên tay dữ à chứ không phải bán dở như xưa nữa ê tính ra xưa giờ ông có bao giờ uống trà sữa tôi đâu mà ông biết tôi bán dở hay ngon ơ nhưng mà khoan cay cay cay tôi nói nghe nè ui nay nay hình như là chắc là mới vừa lãnh được tiền thưởng ờ, công ty thưởng hay gì mà mua xe xịn dữ hả mua con xe ủa xe nào kìa cái xe trước nhà ông kìa nguyên một chiếc xe mercedes luôn trời ơi xịn dữ sợ xe này tôi yeah. nghe nói đắt tiền á đúng không Ê thì nói chung là cũng để dành được tí Nên là cũng mua chiếc xe thôi đó bà. <laughs> Trời ơi đúng là bạn của tôi giàu ghê luôn Bữa nào cho mượn uh, chiếc xe đi vòng vòng được không Ây, sao cũng được Nhưng mà nếu mà nói về xe trong thành phố này á Tôi chưa phải là người chất nhất đâu Mà người chất nhất á Thật sự là Cái Yo, what's up my good <laughs> Mới nhắc thôi là ổng có mặt liền Xin giới thiệu với mấy bạn Đây chính là Mr. Vịt Một rich kid chính hiệu luôn đó nha Là con trai của chủ tịch Cũng là sếp của bọn tôi Nhà thì to nhất phố luôn Tiền thì xài không bao giờ hết Mua sắm không cần nhìn giá luôn á Nhưng mà không hiểu tại sao ổng lại chịu chơi chung với mấy đứa nhà nghèo như bọn tôi Tính tình á, thì cũng thân thiện, nhây, lầy Nhưng mà mỗi tội á, là cái miệng nhọn như con vịt vậy á Rất là hay bóc phét Trời ơi Trời ơi, vừa mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới thiệt luôn. ui cay cay hình như là ông dịch ông mới mua siêu xe mới đó sao kìa cay ơi, ra ra xem ra xem. Ôi, siêu xe, siêu xe, siêu xe, siêu xe. ui trời siêu xe nha. ui trời dịch ơi, ông mới mua xe mới đó hả? Trời ơi, lúc nào mà tôi chẳng mua xe mới hôm nay trước mua đi tạm ơi, mai chán đổi màu chiếc khác. Trời ơi trời Lại là một chiếc siêu xe Lamborghini màu vàng Ủa hình như là hôm bữa tôi nhớ ông mua một chiếc màu xanh lá cây nè Rồi một chiếc màu tím Chiếc màu xanh dương Giờ mua thêm chiếc màu vàng nữa Rốt cuộc ông có bao nhiêu chiếc vậy Ờ, có bao nhiêu chiếc gậy mà cũng hỏi nữa Bây giờ tôi nói một tuần có mấy ngày Bảy ngày đúng không? Tuần có bảy ngày Tôi mua bảy chiếc mỗi ngày đi màu Trời ơi Trời ơi, 7 đúng chiếc là con trai của tổng giám đốc Ôi trời ơi, 7 chiếc Lamborghini Trời đúng là con trai của giám đốc công ty bọn mình Giàu ơi là giàu luôn <laughs> Ê trời ơi, Kai ơi, không biết khi nào anh em mình mới có thể gọi là một ngày đó anh em mình có thể mua được chiếc xe vậy ha này chắc cả đời làm không biết mua được không ừ thiệt luôn á thời luôn chiếc xe của ông mà mà tôi còn không mua được nữa chứ huống gì cái cái xe lambo này ui rồi bây giờ dịch vậy giờ thôi có siêu xe đây rồi lấy siêu xe chở bằng tôi đi chơi chung với được không <laughs> bạn thân mà thọ nhìn cả mê mê không mê đúng không Mời mời mê mời Ôi what's up bro Rồi ok bây giờ nè Bây giờ tôi nể ông lắm là Bạn tôi nên tôi mới cho ông một cái Cho mọi người bình thường không cho cái không à, Lên đi lên đi lên đi không à, xe này xe tôi xe thể thao hai chỗ thôi Ê, cái xe nó có hai chỗ không kêu tôi lên là lên sao hả ủa ủa ừ ha tính ra là lamborghini là có hai chỗ thôi mà bạn giờ ba người sao đi ở được rồi bây giờ cai đu với cái bánh xe đi được không rồi rồi rồi được rồi bây giờ để tôi lấy chiếc mẹt xe đét mới mua của tôi tôi đi theo là được rồi ờ à, cũng cũng được cũng được trời tôi tính kêu ông leo lên trên cái trần xe ông ngồi trên đó nhưng mà thôi về ờ, đây có trường trước thôi xe tôi à, <laughs> trời ơi trời mệt sợ xuống xe nữa thôi cây okay, leo xe nào nào anh em chúng ta cùng nhau đi hỏi vậy đây let's go chết go bà rượu bà rượu let's go đi thôi nào siêu xe siêu xe Ây, trời ơi các bạn ơi chết tôi rồi lại đi làm trễ nữa rồi ngày xưa đi học thì đi học trễ còn giờ đi làm cũng đi làm trễ nữa kiểu này tháng này bị trừ lương cho mà coi ơi mọi người đi vào công ty làm việc hết rồi chứ còn có mỗi mình mình thôi kiểu này nha tháng này thế nào mình cũng bị trừ lương cho mà coi nè mình đi trễ 7 ngày rồi một tuần có 7 ngày mà đi trễ 7 ngày hết trơn từ từ để coi coi sếp có đi làm cho ta cà mui cà mui ơi cà mui à ủa, ủa ai gọi ơ ủa phong hả còn đây là cô nàng bánh bèo nhất công ty của bọn tôi Ca Mui Một cô gái có chiều cao khiêm tốn 1m7 à, ờ, Trong tưởng tượng thôi nha Chứ thật ra thì chỉ có 1m52 à <laughs> Tính tình á thì hồi nãy tôi có nói rồi đó Bánh bèo nhèo luôn Cực kỳ mít ướt rất là hay khóc nhè ai mà chỉ cần chạm bả một cái thôi nha là bả khóc liền luôn á nhưng được cái là cũng xinh xắn đáng yêu tốt bụng thân thiện hiền lành nói chung là rất nhiều điểm tốt nhưng mà không hiểu sao vẫn ới nhất công ty luôn không hiểu sao xinh như vậy mà không ai yêu nha tôi nè tôi nè ủa mui mui mui cho tôi hỏi coi sếp uh, sếp có đi làm chưa vậy Dạ chưa sếp chưa vào nhanh mà nhanh nhanh nhanh nhanh À ok ok Ôi trời may quá <laughs> Trời ơi sếp chưa đi làm Trời ơi Thôi bạn có biết sao không? Sáng nay á do tôi ngủ dậy trễ á cho nên là tôi không đi làm kịp. Cũng may là sếp chưa vào công ty không thôi à, là, tôi thế nào cũng bị phạt cho mà coi. thôi may quá có bà. Trời thế thì còn không vào chỗ nhanh nhanh lên sếp sắp đến rồi á, 5 phút nữa là sếp đến rồi. Trời yên tâm đi, sếp không biết tôi đi làm trễ đâu. Ok, để ba lô ở đây nè. Đây, ok, vô làm việc nào. <laughs> trời ơi may quá các bạn ơi xém nữa là sếp mà phát hiện ra bị trừ lương rồi <laughs> trời ơi may thiệt à, à, À, <laughs> dạ em chào sếp trời ờ, dạo này khỏe không sếp <laughs> bạn khỏe không dịch <laughs> dịch hả ờ dịch gì dịch nào đây là cái công ty chứ không phải là cái trà mà cậu thích xưng hô sao xưng hô tôi là sếp đấy à, à, à, trời, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh dịch trời tôi nói ông nghe nè ừ ừ thì tôi biết là ở trên công ty là ông là sếp của tôi hiểu không nhưng mà ở ngoài bọn mình vẫn là bạn bè của nhau mà thôi xí xí xóa cho lần này đi lần này hôm qua đi chơi ông trên tôi mới đi trễ mà hiểu không ừ. cậu này là cậu càng ngày càng vô tổ chức tôi nói với cậu nghe rất tiếc <laughs> Tôi là người giám đốc tuyệt vời Trời sếp ơi Thôi mà tha cho em đi mà sếp Thôi rồi nếu như mà không muốn gọi bằng bạn thì gọi bằng sếp Ở trên công ty gọi bằng sếp đúng không Rồi rồi Nhưng mà nhưng mà dù gì thì hôm qua sếp cũng là người rủ em đi chơi mà Cho nên ờ, đừng trừ lương em sếp ơi Mày, Tôi rủ cậu đi chơi là một chuyện Còn cậu đi làm một làm muộn là hai cái chuyện đó khác nhau Bây giờ tôi nói cậu nghe là tội thứ nhất Xưng hô không lê phép với sếp đã đáng bị phạt rồi tội thứ hai cậu 7 ngày thì cậu đi muộn cả 7 ngày đi ra ngoài kia đứng hoặc là tháng này bị trừ 50% à không 70% lương Hả? Cái gì? Trời ơi, lương em đã ít rồi mà sếp còn trừ 70% rồi em cạp đất mà ăn hả? Ê, dạ, rồi, rồi, rồi, được rồi là Lên 80% nè à, Dạ, dạ, được rồi, được rồi Em ra ngoài đây em em đứng là được gì Trời tính ra là đi làm mà cứ như là đi học vậy Phải đứng ở ngoài đây chịu phạt nữa trời Rồi à, dịch ra em nhớ à Trời ơi, bạn bè thân thiết nhau mà ông đối xử tôi vậy Chẳng qua ông Nói câu nói trăm lương nè à, à, Rồi, mệt quá Sếp này ác quá Hey. Hey, tao đã ăn cơm đây Ai có tiền không à, Cái này Ủa cái cái cái gì đấy Hả? Ôi, trời, ăn, Ôi, ăn, ăn cướp hả Ủa khoan từ thằng cướp này nhìn quen quen ta Ủa Siro mà đây, Đưa tiền đây Mà hình như ông là Siro mà Ủa tự nhiên hôm nay đang làm nhân viên đi làm ăn cướp là sao nội hey, Đau đầu với cái ông này ghê luôn á cái ông quậy quậy này là siro lúc nhỏ bị té giếng nên là hơi um, um, mấy bạn tự hiểu ấy ha vì vậy nên là tính tình cũng rất là nhây lầy phá phách mới xuất hiện thôi là ổng đã la lối âm um sùm rồi đó mấy bạn thấy chưa tuy là hơi tưng tửng như vậy thôi nhưng mà cũng là hot boy của công ty bọn tôi rất là nhiều những bạn nữ mê ổng bởi vì ổng cũng đẹp trai nhưng mà sao đẹp trai bằng tôi được sở thích á thì là đam mê chế tạo robot à ủa mà sao thấy công ty mình đơ ví dụ không ai bất ngờ hết hả tôi cái này là cướp à? hả? Ủa ông đang làm gì vậy? Đó làm cướp hả? Trời ơi đang sợ quá trời mọi người la lên tôi sợ quá Đang sợ quá Ê ê đâu tính ra cái này là công ty mà tự nhiên ông xách súng vô đây làm gì vậy? Hả? Ông không nhân viên ông không chịu đi làm đi xách súng vô đây làm gì vậy? Trời tôi đang viết một cái kịch bản mới Một cái bộ phim rất mới tôi chuẩn bị ra Liên quan đến ăn cướp Đảm bảo bá cháy cháy phòng vé luôn Ủa? Nhưng mà tôi đang là... làm ờ, việc mà sao hả mày uh, bất ngờ hết Vậy là có nghĩa là ông đang viết kịch bản cho một bộ phim có liên quan đến ăn cướp Sau đó là ông nhập vai thành ăn cướp để ông thử có có, có hay không ạ? À? Đúng rồi à, à, Vậy thì ông nhìn ở trước mặt ông ơi có ai đang đứng kìa Em Ê Ai quen quen ta Trời màu vàng màu đen Ê sao ai quen quen á không? Ê, ờ. cái, cái não ông bị vậy? Sếp đó ông nội, sếp mình trai Trời ông đã đi chợ rồi, ông còn làm loạn trong đây nữa Ừ Ờ, em chào sếp Ơ sếp cười rồi, dạ Bảy ngày đi làm, thì bảy ngày đi làm muộn Bây giờ hai người thay nhau đi muộn thì cái công ty này nó còn là cái thể thống gì nữa trời Cậu đứng vô đây thôi, đứng vô à, dạ rồi dạ rồi em bọn em chịu phạt rồi sếp đừng trừ lương rồi được rồi riêng dạ. cái công ty này á ai thì tôi còn bỏ qua chứ riêng hai cậu á tái phạm quá nhiều lần rồi đừng em đó tôi mà thấy hai cậu nhúc nhất là nhất một cm trừ thêm một phần trăm lương à, à, dạ dạ trời sếp nay ừ, ăn trúng gì mà sếp dữ với ta ơi rô tính ra là tôi bị trừ 70% lương còn ông ông bị trừ mất 71% lương á là tại vì ông quậy phá đó đã đi trễ còn bày đặt vô đây la làng lên quậy phá công ty nữa thì tôi với ông cũng như nhau hả 71 70 hơn nhau một phần trăm à giờ bị trừ lương rồi giờ sao sống có ngày trời á <laughs> ờ, tháng này tôi ăn cỏ trừ cơm mới Ây, trời ơi, mỏi chân quá à. Đứng từ sáng giờ mấy tiếng đồng hồ Không biết đến giờ ăn trưa cho ta ủa ủa đâu đâu Đấy ra là sếp phạt ông, sếp bắt ông đứng mà sao ông dám ngồi vậy? Lỡ sếp phát hiện trừ lương thêm, bây giờ trừ trăm phần trăm lương luôn á Trời ơi, ông khổ làm sao sếp biết được mình ngồi mà ông trừ lương đúng không? Ngồi xuống đi cha Ủa, trời, ờ, ờ, cũng, cũng cũng đúng ha, bây giờ bây giờ sếp ông ông đi đâu rồi? Hay là bây giờ bây giờ mình ngồi đi, tí đó ông vô mình đứng lên sau ha Ừ đúng rồi, ngồi xuống đi cho đỡ mỗi chân, đứng ừ. đi mỗi chân lắm Trời ơi, từ nãy giờ ông ngồi ông không nói tôi, làm tôi nãy giờ đứng mỗi chân chết rồi, để tôi ngồi xuống nha Ây trời ơi ngồi thoải mái Đúng là thoải mái ghê luôn rồi Tính ra nãy giờ không nói tôi ngồi chung với ông luôn Cho nó đỡ mỏi chân Đau chân muốn chết luôn rồi. nè Ừ Ủa, Ủa gì vậy đứng đứng đứng dậy mình tôi tôi nghĩ lại là chúng ta nên gọi là chấp hành theo luật của sếp mình đứng đi không thôi chấp hành cái gì kệ ổng đi ổng khi nào ổng vô mình đứng còn giờ ổng ổng đâu có vô đâu Hả? lên đừng lên làm gì ông có gì kìa trong lưng ông kìa <laughs> Hello mấy cưng Đứng lên Ê, cậu đứng lên rồi tôi đứng lên à, à, Ủa từ nãy giờ bọn em đứng mà sếp Bọn em có ngồi bao ừ, giờ đâu Nãy giờ bọn em đứng mà Ủa Nãy giờ đứng hả Tôi dạ. đứng tôi canh chừng hai cậu nãy giờ Chứ tôi đã đi đâu đâu mà hai cậu thích lương lại không? Bây giờ chính thức cậu Phong bị trừ 71% lương mà cậu Rô tăng lên 72% Đừng có mà nhờ với tôi Đứng im nữa Ê, dạ, dạ rồi Trời ơi, Sếp ác luôn Bây giờ ăn trưa mọi người ơi Bây giờ tụi mình đi ăn trưa đi mọi người ủa ôi đâu đâu đâu đâu tới giờ ăn chưa dạ. rồi ủa, ủa hồi nãy sếp phạt mình là đến giờ ăn ăn ăn chưa là bọn mình được được nghỉ đúng không đúng rồi giờ được đứng ngồi được ngồi rồi à? ui trời ơi vậy thôi bây giờ mình đi ăn trưa đi trời tôi đói bụng quá sáng giờ bị phạt đi đi đi đi ừ. đi đi ai không ơi ờ, ờ, hả có tiền không ờ, ờ ừ ha tính ra là tháng trước tôi xài hết tiền mà tháng này trừ thêm bảy mươi mấy phần trăm lương nữa là tiền đâu ăn giờ sao giờ yên tâm để tôi bao ông đi theo tôi được à, được không ơi hả tôi cũng không có tiền Trời Vậy ông đòi bao làm gì ông nội tàu lao quá Khoan cái tử Tính ra là bọn mình không có tiền nhưng mà Anh em trong công ty có tiền mà Mượn mọi người thôi có sao đâu đúng không Ừ đúng rồi Ok ok à, Mui mui mui mui mui Đưa lại đưa lại đưa lại đưa lại đưa lại Mui mui đưa lại đưa lại À, mui uh, mui xinh đẹp ơi mui cao một m bảy ơi um... à, cảm ơn nhá mui biết à, ờ, mui ờ, có tiền không cho mượn ít tiền ăn Hả? ăn ăn chưa Đúng được rồi. không tiền gì tiền nào tiền đâu ra à, tiền à, tiền á tiền á mui không có tiền à, cho cho xin ít tiền à. hai người nhìn tôi đi nhìn tôi có cái đồng nào không bình não thì cú kỹ lắm rồi đừng có mượn nha đừng có mượn tôi đừng bao giờ mượn tôi về lấy tiền nghe chưa tôi để đây ủa ủa ủa ủa không cho rồi thôi vô mượn người khác ơi cay cay cay cay kìa mình mượn cay đi luôn. ai chuẩn bị đi ăn Ê. À. ủa, ủa hello không cay ơi trời ơi từ nhỏ giờ chưa từng thấy ai đẹp trai như cay luôn á cay đúng rồi không ai hát hay bằng cay luôn á cay trời ơi tôi rồi. biết là tôi biết là tôi hát hay tôi biết tôi đẹp trai mà sao có điều gì à cay có tiền không cho mượn ít tiền ăn chưa được <laughs> ờ, ờ ờ alo alo trời ơi rồi xong luôn rồi gia đình rồi xong thôi tôi về nhà tôi ăn đám cưới bạn tôi cái trời đất ơi đám cưới chiều bạn tôi tôi phải có tiền để tôi gọi là đi đi đám cưới đâu bơi thôi tạm biệt nha thôi ờ, đi ăn chưa rồi sao mà tự nhiên mình mượn tiền cái ai trong công ty cũng xa lánh một mình vậy đâu ơi tính ra là nhìn mặt tụi mình uy tín đến thế cơ mà ờ ờ, ừ. ờ mà khoan từ vẫn còn một người vẫn còn một người trời trời trời à, simi ờ, ơi ồ ờ, trời ơi có bánh luôn hả trời ơi ơi rô rô ơi rô rô bây giờ tôi nói ông nghe nè bây giờ nha nếu như bọn mình không mượn được tiền sim á thì bây giờ bọn mình xin vài cái bánh mình ăn trưa thôi cũng được đúng không ừ đúng rồi không lẽ bạn bè không giúp đỡ nhau không ừ đúng rồi đúng rồi à, à, <laughs> sim ơi Sim Ôi, à, à Sim có tiền không? Cho bọn tôi tôi với Siro vay ít tiền có tiền ăn trưa chứ bọn tôi hết tiền rồi. Còn không thì cho bọn tôi xin mấy cái bánh cũng được. <laughs> Đúng rồi. À, tiền tiền với bánh hả? Ờ. À, à, thì à trời biết sao hôm nay tôi hết tiền rồi. Trời ơi, hôm nay tôi không hết tiền hả? Tôi xài á. Ừ. Không sao nha. Nếu hết ừ. tiền thì bọn tôi xin mấy cái bánh cũng được ừ à, cũng được bánh cho ờ, ờ, cũng được à, bánh à ờ trời ơi trời tôi cũng muốn cho hai người áo nhưng để bánh cho bé mua trời ơi, đây là bánh à. của mưa chứ không phải của tôi à, Ủa? cái gì mưa mưa ôi mưa đói mất tiêu rồi ơi à, tôi, tôi xin lỗi nha à, mưa ơi đợi chị xíu ơi ơi ơi ủa ủa ủa gì kỳ vậy ủa tính ra con mưa nó ở tuốt ở, ở ở nhà chứ làm gì có trong công ty mà bà bà bà đem bánh ủa mà bánh cho mưa bà đem công ty làm gì luôn mà tính ra là cái cái đó là bánh cho người ăn mà không phải bánh cho chó ăn đâu ủa gì kỳ vậy đứa cô anh em mình à? không có tiền ăn ấy ờ, ủa, ủa khoan khoan từ từ từ từ từ từ từ đâu à, sau lưng sau lưng ui vẫn còn một người vẫn còn một người à, mi mi ơi mi mi mi mi ơi còn đây, xin giới thiệu với mấy bạn, đây chính là mi mi trầm cảm. Tại sao mình lại gọi là mi mi trầm cảm? Bởi vì các bạn tin tôi đi, sẽ không bao giờ các bạn thấy bà nói chuyện với ai đâu. Không hiểu tại sao lúc vào công ty mi mi cứ im lặng, không nói một lời nào. Tuy là hơi lạnh lùng vậy thôi Nhưng mà rất là hiền lành và hay giúp đỡ người khác <laughs> à, à, à, Mimi ơi cho cho tôi ờ, bọn tôi vay ít tiền được không Hả bọn tôi giờ đang đói bụng quá không có tiền ăn à. Bọn tôi nghèo khổ quá mơn cho vay ít tiền được không Ui Ui, ui, được nè, được nè Cảm ơn Mimi nhiều nha Trời ơi, có được một đồng vậy là bọn tôi đủ tiền ăn, bánh mì rồi Ê đâu, một đồng này anh em mình chia đi Mỗi đứa nửa bánh mì à, cảm, cảm ơn Mimi nhiều nha Trời ơi, may quá có Mimi Chứ không có Mimi giúp bọn tôi là bọn tôi không biết kiếm gì ăn luôn á Thôi rồi, đi mua bánh mì ăn rồi Đi đi đi, cảm ơn Mimi nha Cảm ơn Cảm ơn Mimi à Đây đây đây, đây. trời ơi, có tiền muốn mì ăn rồi Đi đi, ra ngoài đây muốn mì ăn Tết Trung Thu em thắp đèn đi chơi Em thắp đèn đi khắp phố phường Trời ơi vui ơi là vui luôn Chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đến Trung Thu rồi Chắc là bây giờ mình sẽ phải ra ngoài siêu thị Mua một ít bánh Trung Thu đem về nhà để ở trong nhà Để sắp tới còn ăn mừng Trung Thu nữa chứ hay Nhưng mà không biết bây giờ đang có dịch bệnh Không biết là năm nay có được đi đón đèn ông sao giống như mấy năm trước hay không đây Nhưng mà thôi bây giờ phải ra siêu thị mua một ít bánh Trung Thu mới được Không thôi người ta mua hết trơn là khỏi có bánh Trung Thu mà ăn luôn á <laughs> Đi thôi đứng lại Mọi người sẽ không bắt được ta đâu à. à! à! Đâu quay Tôi đề nghị nằm im đó Nếu anh cử động Chúng tôi sẽ đổ súng Ôi trời ơi Có cái chuyện gì ở bên kia mà ghê với người ta Trời ơi Cái chuyện gì vậy trời Ồ Ủa gì Ủa, ở đây vừa xảy đó Trời có chuyện gì xảy ra ở đây mà tự nhiên có thêm cả công an rồi cầm súng rồi kiểu nữa ghê quá trời Ủa cái ông này là ai bị bắt vậy trời Ủa Đồng chí Công hắn lại Yes dạ, sir Tên tội phạm kia Đứng dậy nhanh lên Trời cái gì mà có cả trực thăng đến đây luôn vậy? gì mà ghê quá vậy trời Bây giờ lên, đi theo chúng tôi, nhanh lên Trời ơi, cái này chắc là ông này là tội phạm thế giới luôn rồi Chứ không phải là bình thường đâu Cái gì mà có trực thăng đến đây luôn rồi trời gì mà ghê quá vậy Ôi, Lên trên, đi lên, lên trên Ôi trời cái gì mà ghê quá vậy ta Ôi, trời cái ông này chắc là tội phạm gì đó gọi là kinh khủng lắm nè Cho nên mới bị gọi là công an bắt mà còn đem cái trực thăng đến luôn Ủa cái gì mà ghê quá vậy ta thôi Vậy hết chuyện rồi, buồn à Vậy, thôi vậy hết chuyện rồi Ủa, Ê, trời ơi Mà khoan, ông biết cái ông này là tội phạm gì mà bị bắt cái gì mà ghê quá trời Mà cái xe của ông tung vô cây gì, sống đâu dính vô cây luôn các bạn ơi, ghê thiệt chứ Ôi, mà cái xe này chắc là đắt tiền lắm luôn á nha ủa, ủa, ủa, ủa, cái gì vậy? Ủa, mình mới lượm được cái gì đây? Ủa, ủa cái này là gì vậy trời? Ủa, Ủa cái này hình như là một cái bản đồ thì phải Mà ở trên cái bản đồ sao tự nhiên nó có cái gì mà nó hiện ra Cái gì cái dấu dấu dấu, dấu chấm đỏ gì nè Ủa, nó, nó dẫn đi đâu ta Ủa Ôi trời ơi bạn ơi Có khi nào cái này là bản đồ kho báu không ta Trời ơi cái ông này ông giàu đến như vậy mà Cái xe này của ổng là siêu xe luôn nè Mà ổng còn mới bị công an bắt bằng trực thăng nữa Có khi nào ông này là cái người rồi đó Đang nắm giữ một cái kho báu gì đó gọi là rất là lớn luôn chính vì như vậy cho nên là ổng mới bị công an bắt ông ta trời ơi, ủa vậy là cái này có phải bản đồ kho báu không ta à, từ để mình mình đi theo thử coi ồ cái này có vẻ hấp dẫn nha giống màu đỏ nó chỉ đi xuống dưới tầng hầm nè ok hình như tầng hầm là chỗ này phải không ta ờ, nhưng mà ở bên dưới này thì nó có cái gì chứ tại sao cái bản đồ này lại dẫn mình xuống dưới nha ờ, lạ vậy ta thôi cứ đi xuống đó xem sao Trời ơi cái thằng hầm này nhìn nó cũ kỹ quá trời luôn rồi nè Mọc riêu, mọc đồ, tùm lum la Rồi còn có cả thêm tơ nhện nữa kiểu nữa Trời chắc là các tầng hầm này để lâu lắm luôn rồi đó Mà không có ai đi qua nè Cho nên là nó mới cũ kỹ như thế này nè Ồ, Mà khoan ờ, Theo như bản đồ nó chỉ mình thì hiện tại mình đang đứng ở đúng chỗ rồi nè Là cái chỗ mà nó đang có cái chấm đỏ nè Nhưng mà mình nhìn xung quanh đây thì làm gì có cái gì bên dưới này ta à, Tính ra ở dưới đây chỉ là một căn hầm bỏ hoang thôi mà trời Ờ, theo đúng như cái dấu này thì mình phải đi thẳng về phía trước nè Sau đi về phía này Ủa nhưng mà phía này có cái gì ngoài một cái tơ nhện chứ ờ, ủa khoan từ Ủa, ủa, hình như là một căn phòng Ủa, ủa mà khoan Tại sao ở bên dưới một cái căn hầm như thế này lại có một căn phòng ở bên trong Mà cái căn phòng này xung quanh đây lại không hề có một cái cửa nào hết Vậy có nghĩa là ở bên dưới cái căn hầm xe này có một căn phòng bí mật ở bên dưới Mà do thời gian quá lâu cho nên là những cái viên gạch này bắt đầu nứt ra Và nó đã lộ ra căn căn phòng bên trong Ồ thì ra như vậy Ồ, Chắc chắn ở bên trong cái căn phòng này có cái điều gì đó bí ẩn nè Để mình phải vô khám phá xem mới được Tại sao hồi nãy ông tiến sĩ kia lại bị cảnh sát đuổi bắt Mà ở bên dưới đây lại có thêm một căn phòng bí mật Chắc chắn là bên trong có kho báu hoặc là một cái gì đó rất là rất là thú vị nè Ok ok Nhưng mà làm cách nào để mình vào trong được đây ta Mình không thể nào mình dùng tay không để mình đập mình đập cái bức tường này ra được à, Bây giờ phải làm sao nha ừ, ở bên kia có cái xe Để mình qua mình kiểm tra coi bên trong cái xe nó có gì để mình dùng được không ta Ờ, ở đây có cái thùng xe nè u uh, bên trong có cây rìu cây cúp nè ôi đúng rồi đúng rồi cây cúp cây cúp bật liêm đi trời ơi mình nghĩ là cái cái, cái cây cúp này được nè ok mình sẽ đặt cái tơ nhện ra wow ở bên trong có nhiều đồ nhìn lạ quá à không biết bên trong có gì ta để mình đập ra thử xem mới được ờ đập ra nè ôi cái căn phòng gì đâu mà nhìn đáng sợ quá vậy ta ờ, ủa còn cái này là cái gì đây ủa hình như cái này nhìn giống mấy con robot mà mình hay xem ở ở trên phim của ta ủa có khi nào nó là robot thì ông ta đâu mình ngồi lên thử xem ui ui ui trời mình ngồi lên được nè ui mà nó còn biết cử động nữa trời trời vậy cái này là con robot thiệt hả ta ô cái gì mà ghê quá vậy trời <gasps> oh my god đây là một căn hầm có robot sao trời, trời, trời. bên đây còn có thêm mấy cái bàn thí nghiệm gì nữa nè ui còn cái này là gì đây tại sao lại có những cái con người bị nhốt ở bên trong mấy cái tủ kính này ta ủa, ủa mà khoan hình như cũng không phải là con người đây là một người nửa người nửa máy nè Ui vậy có khi nào Đây chính là robot không ta Robot sao Trời trời trời Wow Bên đây có một con robot màu đen nè Bên đây một con robot màu trắng Còn còn có rất là nhiều những con robot nhìn rất là ngầu luôn Wow Trời ơi Vậy có nghĩa là mình là người đã phát hiện ra những con robot này nếu như bây giờ mà mình công khai những con robot này cho mọi người trên toàn thế giới biết Thì mình sẽ trở nên nổi tiếng <gasps> Mình sẽ trở thành một người nữa cả nổi tiếng Bởi vì mình đã phát hiện ra những con robot này Ôi trời ơi, được được được Trời ơi thích quá thích quá à, Trời ơi Oh my god, quá trời robot luôn Đẹp quá Ta sắp nổi tiếng rồi <laughs> ui ui ui cái gì vậy ủa hình như là con robot này nó mới cử động phải không ta ui, ui cái, cái cái cái cái chuyện gì xảy ra vậy ủa? phát hiện có người lạ đột nhập ủa ui, ui, ui trời con robot này biết nói luôn bạn ơi cái gì mà ghê vậy Wow, trời, trời, con robot này biết nói rồi hả? ui nhưng mà nhưng mà tôi tôi không phải người lạ đâu. Tôi tôi vô tình tôi đi vào vào trong đây thôi chứ tôi tôi không có ý ý đột nhập hay hay hay hay cái gì đâu. Phát hiện có người lạ đột nhập bậc chế độ tấn công Cái gì bật chế độ tấn công gì tôi có làm gì đâu Tôi có làm gì đâu Ui, Cái gì À ờ, cái con robot này thả ta ra ờ. phát hiện có người lạ đột nhập bật chế độ tiêu diệt người người tính làm gì ta thả ta ra